Hello các bạn nha Hôm nay à, mình à, sẽ gửi đến tất cả các bạn một cái loại uh, hình mới đó nha là cái loại số số nha số số tôi quay quay thử ấy đây đây là một cái bảng hát số số quay thử nha mình sẽ biết được cái kết quả cái bán sale nó ra những con số gì nha các bạn đây bây giờ mình sẽ đánh cho các bạn xem nha mình sẽ biết được những cái bán sale nó ra những những con số gì này rồi chờ mình xíu nha bán đây mình đánh 08 à, với 0840 à, nha rồi bây giờ mình đánh 0840 à, nè bạn xem nha dừng này 40 có hai lô nè 40 nè hai lô nè thấy chưa 08 có nè bạn thấy chưa 0840 có hết nè đấy các bạn thấy không rồi dụ như bán đây là mình quýnh là 18 54 nha 1854 nhá bạn xem đây 1854 đây 18 có này thấy chưa 54 này có này đây bạn thao? không nó chính xác nha mình sẽ biết được là hai con của bác sâu nhá của bán quay thử tiếp theo đấy ví dụ như bán này mình đánh là tôi đánh này 24 và 46 các bạn xem nha 2446 này 24 46 24 có 24 này bốn có bốn 46 này thấy chưa đấy mình làm phát nữa nha rồi chén này mình đánh uh, à, 10 be 10 be 86 nhá 10 be 86 này 10 be và 86 đấy, 86 có này 10 be có này thấy chưa đấy rất chính xác nha đấy những bạn nào mà cần cái bảng hát à, quay số thử này thì liên hệ mình nha và số điện thoại mình ở trên màn hình đấy là 0986 99 8 235 nha 0986 998 235 rồi chào, chào các bạn nha